Người đàn ông này vừa quay trở về nhà sau chuyến hành trình thử thách sinh tồn 300 ngày một mình trên đảo hoang. Anh ta tên là Oliver Vitel. Hôm nay Hưng Néo Review sẽ kể cho các bạn nghe về chuyến hành trình của anh ấy. Vào một ngày đẹp trời anh Vitel đang là một nhân viên văn phòng với mức lương đủ sống. Điều khiến anh ta chán nản công việc đó là sự lặp đi lặp lại và những áp lực từ cấp trên. Tức nước vỡ bờ anh quyết định chửi thẳng mặt ban giám đốc rồi viết đơn xin nghỉ việc. Anh ta biết rằng nếu nghỉ việc là mình sẽ đói, nên đã tính đường lên hòn đảo xa xôi này một phần không cần phải có tiền mới sống được, một phần anh ta xây kênh YouTube để sau 300 ngày anh ta về làm vlog. Nghĩ là làm anh video lên kế hoạch và bắt đầu thực hiện, hôm nay là ngày đầu tiên, anh ta được người bạn làm nghề lò à nhầm, lái đò đưa đến tận nơi, anh ta vang theo một vali khá lớn bao gồm những thứ thiết yếu cho cuộc hành trình dài 300 ngày này, tất nhiên là không có thức ăn hay nước uống. Những thứ thiết yếu bao gồm máy quay, pin năng lượng mặt trời, các loại thuốc giảm đau hạ sốt cơ bản, một con dao và dụng cụ tạo lửa. Tất nhiên để tồn tại được thì anh ta phải mang theo những thứ này bởi vì anh ta không phải là chuyên gia sinh tồn như S. Stafford hay Big Nhưng anh ta lại liều mạng sinh tồn tận 300 ngày, đúng là liều ăn nhiều. Sau khi những người bạn rời đi, anh ta bắt đầu làm quen với hòn đảo, xung quanh cây cối cỏ mọc tươi tốt. Bây giờ anh ta chỉ có một mình, anh ta bắt đầu di chuyển khám phá nơi này. Đầu tiên, anh ta mạng thiết bị thu năng lượng mặt trời ra để sạc đầy. Mục đích để duy trì hoạt động của máy quay chứ không phải để thắp đèn điện đâu nha mấy bạn. Đến chiều thì anh ta bắt đầu câu cá, lưỡi câu và dây thì anh ta mang theo, còn cần thì anh ta bỏ một cây gỗ. Sau 15 phút anh ta bắt được một con cá màu đen, thế là tối đến anh ta mang nó nướng ăn. Vì thức ăn khó kiếm anh ta ăn một nửa còn một nửa gói lại chừa mai ăn, sáng hôm sau anh ta lấy phần cá chừa lại ra thì nó đã hỏng, có mùi vị thung thung. sáng nay vì không kịp quay cảnh câu cá nên anh ta quay đến đoạn làm thịt con cá mới câu được lúc sáng, lần này để bảo quản cá thì anh ta làm một cái lò sấy bằng cách hun khói trong không gian kín. Làm như vậy thì cá sẽ được bảo quản lâu hỏng hơn. Đêm qua ngủ ngoài trời rồi nên sau khi ăn sáng xong, anh ta bắt đầu làm cái lều để trú ẩn. Anh ta chặt rất nhiều cành cây về để làm khung và cố định chúng bằng vỏ cây. Tiếp đó anh ta hái rất nhiều lá cây về làm mái che. Rất nhanh chóng anh ta đã có nơi trú ẩn. Để quên đi thời gian anh ta cất chiếc đồng hồ Rolex của mình vào hộp và mang đi chôn ở nơi bí mật. Anh ta muốn tận hưởng chứ không phải bị tra tấn đến ngày để quay về. Tiếp đó anh ta đi nhặt những con ốc về làm súp, ở đảo hoang này mà cũng có vài trái cam ăn bổ sung vitamin C, cũng là ấy nhỉ. Sau khi ăn xong để giết thời gian anh ta bắt đầu lấy miếng vải ra treo lên và ghi lại nhật ký cuộc sống trên đó. Đang ngồi ngắm cảnh anh ta bắt đầu trông thấy một chú cá voi đang bơi ngoài biển. Ngày tiếp theo, trời bắt đầu mưa, thật may mắn vì anh ta có căn lều để trú ẩn, nhưng nó vẫn bị nước mưa thấm vào. Thế là khi trời tạnh anh ta quyết định trèo cây dừa chặt những cành cây xuống đang lại thành cái mái che tốt hơn. Xong xuôi, anh ta tiếp tục đi khám hòn đảo, anh ta biết ở gần đây có núi lửa nên quyết định đi đến đó. Ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động và phun trào, những làn khói bốc lên mù mịt, anh ta cứ một mình ngồi đó ngắm nhìn phong cảnh. Một hồi lâu anh quay trở về, anh ta bắt gặp một ít trái cây rừng, anh Vi teo trèo lên hái ăn thử, hình như nó ăn được, mùi vị rất thơm ngon. Tối đến, anh ta nướng dừa để ăn phần cơm, anh ta vừa ăn vừa nhớ món cơm gì tán nấu, một đĩa 25k mà ăn no cả buổi. Sáng hôm sau, anh ta ra bờ biển câu cá, may mắn mỉm cười khi anh ta bắt được vài con cá nhỏ, anh đem những con cá về, trên đường về anh ta thấy bãi biển nhìn đâu cũng thấy rác, vì để vơi bớt nỗi cô đơn anh ta làm một cái sáo kiểu pha ra ông cổ đại, tiếng sáo vang vọng cả hòn đảo. Trong lúc chặt cây làm sáo thì tay anh ta bị xước và đã nhiễm trùng sưng tấy lên, anh ta lấy điện thoại vệ tinh gọi về đất liền để cầu cứu. Bác sĩ hướng dẫn anh cách khắc phục, anh lấy lưỡi câu cá chọc thủng chỗ sưng tấy và bôi thuốc, sau đó tự băng bó vết thương đêm ngủ tay anh khá đau nhức, sáng hôm sau anh ta đi giặt đồ rồi phơi ngoài bờ biển cho nhanh khô, mới có mấy ngày mà vi teo của chúng ta đã già đi trông thấy, bỗng thổ dân đảo kế bên biết anh ở đây nên tìm tới. Mục đích của anh thổ dân là nhờ anh vi teo về cứu chữa cho bố anh ta, bố anh ta bị thương và nhiễm trung trong khi đánh cá. Cũng may mắn nhờ vi teo mà ông đã được chữa trị và khỏi hẳn. Vi teo dần nhận được sự tin tưởng của thổ dân, họ đối đã với vi teo rất tốt, cho anh ăn uống đầy đủ ngày ba bữa. Sau một thời gian gắn bó, dù có rất nhiều tình cảm. Nhưng giờ Vitel phải quay trở về cái láng của mình để tiếp tục cuộc sống đơn độc. Một vài ngày sau, có một đoàn thám hiểm đặt chân lên đảo. Họ không bất ngờ về sự hiện diện của Vitel. Anh dắt họ đi tham quan chỗ ở của mình. Họ cảm thấy khá thích thú. Rồi anh dẫn họ đi xem núi lửa phun trào. Sau một ngày thám hiểm, Họ rời đi và tặng cho Vitel một chai bia, một lon coca và vài củ hành tỏi. Anh chào tạm biệt họ và quay về nơi trú ẩn. Đêm đến, Vitel nằm tận hưởng chai bia được tặng. Có lẽ đã lâu lắm rồi anh không được uống bia. Những người thổ dân thấy tội nghiệp anh nên đã tặng cho anh một chú chó với hy vọng giúp anh bớt cô đơn. Kể ra có chú chó bên cạnh, tâm trạng của Vitel cũng tốt lên hẳn. Anh đi đâu làm gì cũng có chú cúng cưng bên cạnh. Anh bắt đầu phát lương làm nỏ, rồi gieo những hạt giống mà thổ dân cho anh. Tối đến, vì quá đói nên anh ra biển câu cá, lần này anh câu được một con cá mập size M, nhìn quả mặt nó mà tôi sởn cả da gà. Vi teo chặt con cá thành 8 khúc rồi, anh đốt để đá ở dưới hố rồi đốt lửa cho đá nóng trong 3 giờ đồng hồ, sau đó anh cho cá vào, xếp thêm một ít lá dừa và lấp đất lên, nhiệt độ của đá sẽ làm chín con cá dần dần, sáng sớm, anh ra kiểm tra thì thấy thịt của con cá đã chín đều, cá cũng mập cũng ngon đấy, nhưng anh rất thèm thịt, thế làm anh bắt đầu đi làm bẫy thú rừng anh hy vọng sẽ có lợn rừng hay dê núi mắc bẫy. Chiếc bẫy rất đơn giản, anh chào một cái số có độ sâu vừa đủ, rồi che nó lại bằng cành và lá cây. Khi có con vật nào lọt chân xuống hố, anh sẽ có thịt ăn. Rồi anh đi thăm nông trại của mình, những hạt giống đã nảy mầm rồi, anh rất hạnh phúc. Tiếp đến anh lại đến chỗ núi lửa chơi, những dòng dung nham nóng hổi cứ thế phun trào, trông thật đáng sợ phải không các bạn, nếu trượt chân rơi xuống đó thì chỉ có nướng thôi. Những vết nhiễm trùng ở tay anh vẫn chưa khỏi, anh dừng chân ven đường rồi sơ cứu và băng bó vết thương, sau đó qua về lều, chiều đến trời mưa lớn, trông anh khá buồn vì cô đơn, râu tóc đã dài nhưng không thể cạo, nhưng bù lại những cơn mưa giúp anh có nước sạch để uống. Anh cứ thế nằm ngắm nhìn cơn mưa đến hết ngày, ngày tiếp theo, anh ra kiểm tra cái bẫy, một chú heo rừng con đã rơi xuống hố, anh cầm nó lên thì nó la hét như muốn kêu cứu mẹ của nó, anh bế nó đầy triều mến, trông chú mày dễ thương quá nên Vitel không nở thịt, thế là anh đem về nhà nuôi, anh làm chuồng bằng mấy cành cây đâm xuống đất để ngăn không cho nó thoát, thế là bây giờ anh lại có thêm một người bạn mới. Vì quá khát nước, anh vào rừng chặt cây leo để lấy nước từ thân của nó, dù có chút xíu nhưng cũng giúp anh tồn tại ở đây, rồi một cơn bão đến, sóng biển đánh ầm ầm, mưa to gió lớn, tình hình này thì anh chỉ có thể ngồi ở lều đợi bão tan, không thể đi câu cá nữa rồi. Anh cứ thế ngồi chờ trong túp lều, cơn bão qua đi, anh bắt đầu dọn dẹp, anh dùng cành cây dừa làm chổi để khuyết cho khoảng sân nhìn sạch sẽ hơn, rồi anh đem bộ thu năng lượng mặt trời ra sử dụng tiếp. Sau đó anh đi kiểm tra vườn rau, những quả mọc ra đều bị thối, có lẽ do mưa làm ngập úng chúng. Anh quay về làm cái giường nằm cho đỡ buồn, rồi anh đi kiểm tra chuồng heo, chú heo con mới đó đã lớn rất nhanh và tự ý nhảy ra khỏi chuồng, anh bế nó đặt vào chuồng lại, con heo bây giờ như thú cưng của anh, anh đang nằm thì nó chạy tới bò lên người anh, rồi ngày thứ 300 cũng đã đến. Một con thuyền đi ngang qua, Vitel đốt lửa ở bãi biển để ra tín hiệu cầu cứu. May mắn cho anh là bạn anh vẫn còn nhớ để đến đón anh. Họ đem cho anh một chút thức ăn ở đất liền. Vitel vui vẻ ăn mà không kìm được hạnh phúc. Anh dẫn bạn mình đi thăm núi lửa. Hai người cùng ngồi tâm sự trên bãi biển. Anh đào cái đồng hồ mà mình đã chôn ngày đầu lên, rồi dùng dao khắc lên cây như muốn nói cho người sau biết đã từng có người sống ở đây 300 ngày. Anh cũng thả chú heo về với tự nhiên, anh qua trở về nhà cùng chú chó đã được thổ dân tặng. Tập 13 đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở các tập sau. Video được biên dịch bởi Hưng Néo Review.